Em xin chào hai MC anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân ạ và à, bạn gái bên kia cùng tất cả mọi người trong trường quay ạ. Em ừ. tên là Nguyễn Ngọc Huyền ạ, sinh năm 1992 ạ. Quê em ở Ninh Bình ạ, hiện tại đang làm ở dưới Long An ạ. Em làm cái gì ạ? Em làm bên QC kiểm hàng QC kiểm hàng giá ấy ô tô ạ. Rồi em tự giới thiệu về mình đi. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân, bạn trai bên kia và tất cả mọi người. Em tên là Đặng Thị Ngọc. Hiện tại năm nay em 27 tuổi ạ. Ngọc làm, gì? Hiện tại em đang làm à, công nhân tại à, Biên Hòa, Đồng Nai ạ Rồi bên đàn gái cho đàn trai biết ưu khuyết điểm của mình đi Dạ ưu điểm của em thì à, em hiền Khéo thì không khéo lắm nhưng mà cũng biết theo một chút xíu ừ, Biết theo Dạ Còn nhược, nhược điểm của em thì tại em hơi khô khan mà nhiều khi em thẳng tính quá đâm ra dễ mất lòng người khác ạ cái đường tình duyên của em như thế nào em có mấy mối tình rồi dạ nếu mà nói chính thức thì em à, chưa yêu ai nhưng mà em cũng có tìm hiểu một vài người nhưng em cảm thấy à, chưa phù hợp lắm nên em đã không tìm hiểu tiếp ạ vậy đó hả tức dạ. là có nghĩa là chưa có tình yêu dạ chưa có tình yêu luôn dạ hai mươi hai mươi tuổi rồi dạ có nắm tay anh trai lần nào chưa dạ chưa trời chưa nắm tay luôn dạ lạ Trời vậy ta huyện à, có người yêu chưa em về mới tình chính thức thì chưa nhưng mà chưa có yêu đơn phương một người ba bốn năm rồi ạ đơn phương thôi vâng hiện có nắm tay anh gái chưa nếu mà nắm tay với cách bình thường thì có rồi ý là mình không có cảm xúc ý là không có cảm giác là yêu đương gì ấy, thì nắm tay đấy là bình thường có hôn con gái chưa chưa chưa luôn vâng ôi rồi trời ơi vậy là dạ. hai bạn này chưa yêu đương coi như là trinh nguyên hết cả hai đứa một cặp luôn đó Được rồi cặp đôi này hay nè nha ôi ôi cái cặp này đúng rồi ừ. bạn gái bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào em à, muốn tìm một người có một cặp mắt à, đen to hai mí người có dáng cao cao bao nhiêu họ phải đen em nghĩ à, trên một mét sáu mươi lăm trên một mét sáu mươi lăm nhưng nếu cao hơn thì tốt hơn tốt ừ. em thấy có được bao nhiêu phần trăm huyện chắc tầm ba bốn mươi phần trăm rồi ạ hả được bao nhiêu cơ ba bốn mươi phần trăm mà được có ba mươi bốn mươi phần trăm hả và vâng, nhưng mà không biết được nhất trong ai gặp mặt này thích thì sao em không cái đấy không nói trước được ạ đó bây giờ bạn ấy nói là em một một mét sáu mươi đổ lên thì em em cũng sáu ba đấy ạ <laughs> mất hết hai phần đấy thế mắt có to không mắt bình thường ạ bình thường thế có đen không hay nâu đen đi ạ mắt đen đen, đen mắt đen mắt đen vâng bây giờ mặt hơi ốm nè em cũng hơi gầy gầy một tí ạ hơi gầy gầy em thích gầy hả dạ không ạ dạ không ạ em không thích gầy không tôi chết cũng ba mươi bốn mươi là đúng rồi vậy thì ba bốn mươi rồi đấy chết rồi ông ông mai ơi ông mai ơi chào cưng dạ sao ừ. xem tình hình nào chứ bây giờ là có được 30 40 phần trăm cái yêu cầu thì thế này thì có mà 30 40 rồi người ta nói chuyện với nhau ừ. rồi người ta nhìn nhau biết đâu con tim nó sẽ làm lên 100 ừ. thế còn quan trọng là con tim thôi thế còn bên đây thì sao này bây giờ em Đấy. Ừ. mong muốn cái cái người bên đây như thế nào ừ. để xem được bao nhiêu phần trăm nào em mong muốn một cô gái chuyện có duyên xíu ạ có duyên nãy giờ em thấy cô bên đây nói chuyện có duyên không thật ra cái này chắc phải nhìn mặt em mới cảm nhận được ạ ui dồi người ta chỉ cần nghe thôi người ta cảm nhận là có duyên hay tại không vì thôi. em cũng chưa có kinh nghiệm nhiều con gái à vậy à rồi thích cao hay thích thấp cao thích đẹp rồi thích da trắng tóc dài hay mắt đen mắt trắng mắt vàng mắt xanh mắt đỏ em thì không ờ, em thì coi là không cần thì xinh quá đâu tại vì em cũng thiếu thiếu tự tin khi gặp những cô gái xinh quá ấy, mình cũng không được đẹp nên sao đi quan thế cũng đẹp trai đấy nhá em không thích bạn gái điều gì thì mình gái em quá cá tính ạ cá tính hả em thích hay nói nhưng mà đừng có càm ràm không không thích càm ràm ý là hay nói Lên tính em càm ràm nói nhiều đó tính em ít em nói thích, rồi cuối cùng ông phải thích thôi <laughs> em thấy em có bao nhiêu phần trăm em gái dạ. em có bao nhiêu phần trăm trong cái cái cái cái yêu cầu của bạn đó em thấy ờ, chắc là em trượt ờ, mất ờ, vài tiêu chí rồi đó trượt, trượt thì à? thì cỡ chắc cũng 30 40 phần trăm phải không chắc có lẽ là vậy ạ em thế Ôi, ừ. thôi quan trọng vẫn là con tim huyện ơi là huyện dạ Lên tỉnh đấy đi quay em. qua nở nụ cười xem nào chào chào em công huyện qua phường ngay Rồi hôm nay anh không không có ờ, hơi kiểu các bạn nên anh chưa quyền chị nhiều nên em tặng bố thôi dạ vâng em cảm ơn anh ạ ngày hôm nay em có món quà gửi đến anh là giỏ trái cây em hy vọng là ờ, ngày hôm nay em với anh sẽ có duyên và mọi mọi thứ sẽ tốt đẹp và đơm hoa cái trái giống như à, giỏ trái cây này Rồi, cảm ơn em người ta có ý hết trơn hết trọi đó <laughs> đây hình một đơm hoa cười trái. liên tục cho tôi nụ cười cực kỳ duyên dáng nha cô gái yeah. Dạ. lần đầu em nhìn anh thì em cảm nhận với anh thế nào nhỉ anh à, hơi gầy thực sự thì về cái cái nhìn đầu tiên thì có lẽ là em cần thời gian à, để nói chuyện ừ. còn anh anh đánh giá em được khoảng bao nhiêu điểm trong cái yêu cầu của anh anh nói thật là trong tình yêu thì anh dễ tin lắm Ờ, nhưng anh, anh cũng phải... nếu xét bề ngoài thì anh không dám chê chắc không cái điều gì cả nhưng mà nếu mà tính cách thì phải tìm hiểu thì anh biết được chứ còn giờ anh thì cảm nhận em là người khá dễ thương ạ nhưng bạn khá hiền ạ em cảm ơn ạ giờ nói cái cảm nhận đi em thấy là với người con trai này á em có thể mở cửa trái tim của mình được không em nghĩ là có thể nghĩ là có thể dạ và à. còn anh thì nghĩ thế nào anh thì nghĩ mình chúng, mình cũng nên tìm hiểu nhau để hiểu nhau rõ hơn rồi còn nếu mà em muốn tiến tới hôn nhân thì trong mà chúng ta tìm hiểu kỹ trong năm nay có thể cưới thì càng tốt mà không sang năm cũng được đó quyết liệt luôn á có thể năm nay luôn em tiến tới em hát một bài nào đó giao lưu văn nghệ có thể đem đến một cái sự thoải mái thật ra em hát cũng hay nhưng mà Đấy nó vui là chính nào hãy rồi, giải tỏa rồi. tâm lý ngay lúc này nắm tay bạn gái hát một bài nào đó hôm nay em nói em cần đôi tay Em nói em cần dắt anh đến những chốn yêu xa ngàn mây Hôm nay tạm ngưng hết những ấu lo thường ngày Chỉ cần em ngồi sau cùng nhau ta đi đến đâu cũng được Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong trong ôm được thế giới liệu em có yêu không Vì anh ôm được ngôi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu có em thật ấm áp như một bài hát anh phiêu việc của em là yêu anh có mưa rông thì để anh lo ừ, nhiều đó <laughs> trời đó như thế là đủ rồi ừ. người ta gọi đó là hát từ trái tim đó em đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm chúng ta phải quyết định trái tim mình có rung động hay không nếu rung động hãy bấm và khi bấm phải có trách nhiệm với điều đó còn nếu không rung động không thích không cần bấm nào sẵn sàng ba hai một một hết thời gian đã bấm wow. Dạ. vui quá à cái cặp này cái cặp Rồi. này bấm nó vui quá à nắm tay nhau đi thực sự á cặp này phải uh, hỗ trợ quyết liệt nha chị bây giờ thì uh... cái nụ hôn uh, đầu tiên nụ hôn đầu tiên chiếc này ờ, con mái hai đứa đều đầu tiên đó đầu tiên hết đó <laughs> sao sao cảm giác sao nói nghe coi nè có nổi da gà không em em nghĩ là cái đó để cho chị nghe thôi chị cảm giác khó tả đúng không dạ ừ.